thánh thơ từ thiên đình bài số một trăm linh hai một trận cuồng phong sáng lúc 10 giờ 56 phút ngày 1 tháng 11 năm 2022 con ơi một trận cùng phóng sấm tới sẽ cuốn loài người vào nơi ngục tối bởi vì con người không biết sám hối tội lỗi của mình cho nên thiên đình không thể tha thứ được tội của người con ơi đời người ngắn ngủi trôi nhân chỉ một trăm năm là lìa cõi giới của đời con người đời này là để trải nghiệm tâm linh học hỏi tín hóa để thành người tốt có tâm có đạo con ơi thời gian không còn xa nữa những trận cuồng phong nổi lên bất kỳ ở khắp nơi nơi trên toàn thế giới con người khắp nơi rơi cảnh chơi vơi không đường lánh nạn bởi vì tai nạn dành cho tất cả những ai cứng đầu không biết tu học giáo pháp phật trời thành người đạo đức giúp ích cho đời con ơi sầu khổ là do con tạo cũng bởi các con không tin những lời ơn trên đã dạy qua chục tỷ năm là sống thiện lành thì được trời cứu cố chấp chỉ theo ý mình sống cho mục đích thành công thành tích đó là làm cho cái ngã của người càng lạc thêm sâu vào đường ma quỷ phố trương dân vị phố trương tài sản phỏng có ích gì những lời tâm huyết của các vị thầy ở cõi vô hình đã chỉ cho người phải sống tận tâm với lòng vị tha thì đó mới là tài sản của con hỏi trên đất này mấy ai tịch lưới tài sản tâm linh cho linh hồn mình hay người chỉ biết lối sống xa hoa thỏa mãn tính tham cho thân giả tạm để rồi dấn thân vào việc sai trái phạm vào giới luật của trời và người diệt hại chúng sanh diệt hại nhân cách của bản thân mình đầy đưa xã hội thành nơi hỗn loạn chứa đầy tội lỗi con ơi lập trình từ trên thượng giới đang đà ứng hiện để cho người biết hiện diện của trời sực mạnh tâm linh là điều có thật thuốc đắng giá tật sự thật mật lòng nhưng nếu con biết tu tâm sửa tánh nói ngay nói thật hòa đồng nhân ái với mọi chúng sanh trên cõi đời này thì đó chính là của cải cho con tật lối một đời cho ngàn kiếp sau con ơi kiếp người dễ gì có được phải tu ngàn kiếp đi từ thực vật cỏ cây hoa lá tới loài súc sắn lên tới động vật rồi mới tiến thân thành kiếp con người cho nên con hỡi đừng phí một đời sống trong dục vọng buông thả vô tâm nếu con phí phạm trong đời mạt pháp con sẽ không còn cơ hội quay lại kiếp sống làm người giờ đây là lúc cho con tu tịnh để được thần linh cứu vớt con về để trời xoay chuyển cho con được sống vào thời thượng nguyên chào con